những ngày xưa ai nói sẽ yêu em trong đời ngày xưa giờ đây em khóc anh cười thôi hết rồi những ngày xưa thật vui dù cho anh đã quên em rồi em vẫn cười để chúc Música you